Hello xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn hành trình về ăn Tết cực kỳ đặc biệt của mình Hành trình của mình là bay tới Dallas này, sau đó tới San Phang rồi đi chuyến bay Việt Nam Airlines VN99 Mình tự book vé máy bay nội địa nên có thể tự check-in hành lý lẫn vé máy bay Cái sân bay ở chỗ mình thì nó rất là ít chuyến bay, thế nên là vắng, nói chung lại đi lại rất là thuận tiện luôn và mình đi cùng với một vị khách rất là đặc biệt đó là người cô của mình đợt này ở covid thì uh, đang tăng thế nên là hai cô cháu đang rất là lo lắng nhưng không sao đã đặt vé rồi là phải đi thôi Đợt này thì cô mình đặt cái chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines, vé đặt thì chỉ trong vòng tầm 30 phút là hết rồi. Chi phí mua vé tầm 2.000 đô, hiện giờ mỗi tuần chỉ có một chuyến nhưng việc đi lại rất là khó khăn luôn. Nếu ai cần mua vé có thể inbox mình nhé, mua sau Tết có thể rẻ hơn đấy. Giờ thì review chút về cái chuyến bay này, máy bay ở đây thì rất là nhỏ như là một cái phi cơ riêng ấy. Với ông Tây thì rất là cao to thế nên đi rất là chậm. Nói thế chứ mình đi chậm cũng không kém đâu Chuyến bay này thì bay chỉ 1-2 tiếng thôi Thế nên là cũng không có đồ ăn gì cả I'm not ready to be better All I want is to be better I'm not ready to be better All my friends being distant just cements My decision, I can see that I was made for something different Growing pains, I'm changing and it's strange I'm not complaining, but do I ngồi một tẹo là tới ngay. Vì mình đặt vé từ Dallas tới San Francisco một tiếng nên phải đi rất là nhanh tới tàu điện không thì lỡ mất chuyến mất. Ôn lại kỷ niệm tàu điện. Nếu bạn nào chưa xem cái video mình bay qua Mỹ thì mình gắn link ở đây nhé. Đợt trước mình đi qua cũng là cái tàu điện này mà vắng tanh chẳng có ai đi cả, thế mà sao lần này đông thế không biết nữa. Tới nơi mình liên tục phải check xem liệu đúng cửa hay không tại vì nhiều lần mình thử thách trí nhớ thế nên là đi nhầm cổng. Lần này rút kinh nghiệm rồi. Đoạn này thì mình khá là phân vân không biết là đi trái hay đi phải nhưng cuối cùng cũng hỏi được đường để ra rồi. Nói chung là mọi người đi ở sân bay thì cứ bình tĩnh và nhìn theo chỉ dẫn ở biển báo phía trên. Đôi khi nếu không yên tâm ấy thì mọi người có thể hỏi bất cứ ai xung quanh mà có đeo thẻ tên nhé. Tuyệt đối không được mang hay bê thứ gì người lạ nhờ cầm. Please. tới kịp lúc lên máy bay luôn. Chuyến bay của mình thì bay tới chỉ có 4 tiếng thôi, thủ tục về Việt Nam khá là đơn giản với những người có passport Việt Nam. Chỉ cần xét nghiệm Covid PCR 72 giờ trước giờ nhập cảnh và có thể chứng nhận tiêm vaccine. Ở Mỹ thì đặt lịch test Covid thì hơi khó khăn một chút, tại chỗ nào cũng full lịch, thế nên là phải gọi điện đặt trước và phải confirm là được lấy kết quả cho kịp chuyến bay. Rất nhiều trường hợp họ không đưa kịp kết quả thế nên là không đủ giấy tờ nhập cảnh thì rất là phí luôn ấy. Có thể test tại sân bay giá tầm 250 đô sau 3 đến 4 giờ là có kết quả nhưng vẫn phải gọi điện để đặt lịch và xác nhận lại cho chính xác. Tới Việt Nam thì chỉ cần test nhanh Covid thêm một lần nữa, nếu kết quả âm tính thì làm thủ tục nhập cảnh như bình thường và phải cách ly tại nhà 3 ngày, còn kết quả dương tính thì sẽ phải cách ly tại khu cách ly 7 cho đến 10 ngày. Nói chung là đợt này mình đi với cô mình nhưng mình đành phải quay về tại không kịp giấy tờ. Cái test PCR nó rất là rủi ro tại vì mình phải mua vé máy bay về Việt Nam từ trước đó rồi. Mà cái test chỉ 72 giờ trước giờ nhập cảnh. Thế nên nếu không kịp có kết quả là coi như phải hủy cả chuyến bay luôn. Mà vé máy bay thì rất là đắt đỏ. Hy vọng những ai muốn về Việt Nam phải chắc chắn về vấn đề này. Cô mình thì về tới Việt Nam an toàn rồi, tại kịp lấy giấy tờ còn mình thì không kịp. Thế nên chắc là phải hẹn một cái Tết tới vậy vẫn còn nhiều cơ hội mà. Giờ quay cho mọi người xem xung quanh ở cái sân bay vậy. Đây là chuyến bay VN99. Do I always have to learn the hard way? I can't keep coming out. loanh quanh một lúc sau đó mình à, đặt Uber để vào downtown ngồi trên xe ấy, thì mình tìm Airbnb chắc là đặt 1 đến 2 ngày ở lại này, tận hưởng cho đỡ tiếc và tranh thủ quay cái vlog ở đây vậy enjoy cái moment này hôm nay mình đi rất là mệt thế nên là tranh thủ về tìm gì đó ăn dành cho những ai chưa biết thì Airbnb là cái dịch vụ xe phòng ở Mỹ sẽ có bếp các thứ đầy đủ tiện cho việc nấu ăn nghỉ ngơi luôn nãy ăn no quá giờ thì mình ngủ sớm luôn Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hy vọng các bạn thích cái video này. Hãy comment và đặt câu hỏi ở phía dưới cho mình biết. Hãy subscribe cho mình nhé. Và hẹn mọi người ở video sau. Peace out.